Ok, hai xin bạn, chào một các bạn đã quay trở lại với kênh mình Ok, hôm nay mình sẽ quay một clip mới trên đầu về Minecraft nha mọi người Ok, trước một video, mình cho một like những subscribe kênh của kênh youtube nha Và nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình Ok, nhớ qua kênh của các thành viên như uh, như Kenzie, Zana Quen Ngủ, Hoka Gamer, Team nha mọi người Nhớ qua đăng ký nha mọi người, ok Không nói thêm gì nữa, bắt đầu video thôi nào bao trận lên nha mọi người ok để coi đi một được chưa rồi ok nha kia mình sẽ bật lót qua mét nha mọi người ô oh, có đứa có đứa có đứa oh, oh my god đéo tin oh my god oh my god oh my god một kill luôn Damn! các bạn một kill luôn đó kìa <laughs> thông minh lắm <laughs> đúng là con trai của ta <laughs> ok em ơi Messi, Messi, Messi. Hey, hey, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. Botar! chết rồi ok mình sẽ bắt đầu trận tiếp theo nha mọi người ok đã vào trận này nha mọi người ok nhỏ trận tiếp theo chắc chắn sẽ thắng ok nhỏ nhấn like cho mình cho mọi người comment bên dưới nha đặt uh, câu hỏi dưới comment ok ok nhá thì mình cũng lắp con biết rồi chọn này chỉ nhát cho nhau

Gosh, great. Tại sao mình rớt vậy? Yêu nhé mọi người Không biết tiên nổi tự nhiên rớt Ok Ok qua đây vào đây qua đây qua đây đấy mình phá kêu rồi bạn các bạn nó phá kêu của mình đó cười nhỏ hai đứa đánh vô thì sao chứ chiến thắng mọi người ạ Đéo tin Nhất quyết thắng Tại sao nào Ê Một trận tiếp theo cho mọi người Ok, mình sẽ có ngay Ok, được một trận tiếp theo mọi người ạ à. thì sẽ chơi ờ, ngon hơn đấy ok trận tiếp theo vỗ tay vỗ tay vỗ tay kiểu gì cũng chết ừ. Ừ. ôi sao sao sao mày phá vậy Ok mọi người Thì trận này mình sẽ chơi Chơi thôi Nếu bạn thấy hay à, Hữu ích các bạn nhớ like, share, subscribe đăng ký kênh cho mình nha Nhớ chia sẻ mọi người, comment để cho mình biết nha Ok, nhớ đăng ký cái, kênh của các thành viên như um, uh, Kenzie, Dana, Mango, Poka Gamer, Otter Team nha Ok, bye bye các bạn Ok, bye bye nhiên tuổi thơ ta ngất ngây Đắm say trong thế giới ảo mơ về một ngày ta ở trong đấy Nhưng mà thơ ca dù có bay bổng hay là văn vẽ tô thêm sắc màu So với tình yêu anh dành cho em nhà thơ sung diệu cũng không thắng chắc đâu Con dù có cô tiên xanh mà cho đang biết bao điều ước con em thì đã có anh điều ước duy nhất không ai có được Lò lên để đến được với hoàng tử đã trải qua bao khó khăn Nơi em sẽ là của anh dù ta có trải qua bao khó khăn Và em ơi, người ta thường nói anh như là một gã điên